nếu ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôi em ơi đừng tủi đừng buồn canh vắng phúc tương lai nếu ai nhắc nhớ tình yêu thương hãy giang dở người yêu thương hãy cách trừ buồn chi cho mã người. nay mình trong gian khổ ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong nếu ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôi em ơi đừng tủi đừng buồn canh vắng đơn côi nước non khói lửa anh còn ước hẹn đời trai ra đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai người yêu thương hãy cách chừa buồn chi cho mỡ tấm hẹn sầu trở nên nức nợ ngày nay mình trong gian khổ ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ trở nên nức nợ ngày nay mình trong gian khổ ngày mai qua đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ nhớ gì từ ngày anh xa mái trường nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa tôi lại cầm anh trời đẹp nay sáng quá anh chẳng như hé cười sau ngàn lá tôi lại cầm anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm ngày xưa chưa xóa mờ ánh đèn vàng ngoài hồ vẫn còn đó bàn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình bên anh sống đời trai giữa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay sung anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quả cho tôi anh nhớ chết bài thơ nắng đẹp bụi bình minh đang hé chớp nỗi buồn bụi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay gặp anh người chạy nơi chiến tuyến súng trên vai bước về qua đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ nhớ gì từ ngày anh xa mãi trường nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn ghê xưa tôi lại cầm anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hé cười sau ngàn la tôi lại gầm anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ ánh đèn vàng ngoài hồ vẫn còn đó bàn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm anh sống đời trai giữa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay sung anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người Thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh trăng khuya sắp tan trên hè Thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quả cho tôi anh nhớ chết bài nắng đẹp bụi bình minh đang hé chờ nỗi buồn bụi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi, thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay nắng đẹp bụi bình minh đang hé chờ nỗi buồn bụi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay